anh đi tìm suốt cuộc đời thứ nhỏ bé nhưng sẽ là của anh anh biết mình chẳng là gì trong tim em mà xa em luôn tìm ở xa vời những ao anh chưa từng thuộc về em em vẫn tìm dẫu biết là nỗi thương trong anh sẽ vỡ tan lối sống hay hai ta đang trong lòng một suy nghĩ đã rất khá trong tình cuộc đời thứ nhỏ bé nhưng sẽ là của anh à, anh biết mình chẳng